đó à, nó chạy nè wow để xuống đất nó chạy nè cái đầu lắc qua đất lại nè cái đuôi nữa rất là đẹp lên bốn vòng à, buông ra để đất nó chạy nè à, cái đầu rất là đẹp nha à, thấy mắt cười không tới gần gần tí nè bò ngộ vậy trời à mắc cười quá quá đẹp luôn rồi quá đẹp luôn ta Wow Wow Chuột chạy đẹp ghê chưa Đó chạy hình như con chuột ngoài luôn Còn cái đuôi nó ngoắt ngoắt nè à, à, à, Cái đuôi nhúc nhích đó nè Rồi tiếp đi con chạy kỳ vậy À con này có hai loại nha Là con gấu nè Con gấu banana nè Con gấu bana À rồi con gấu chút đồ chơi nào bo cũng tẩm hết trơn mà Lâu lâu gom lại một đống nè à, Mà rất là đẹp Wow dặn lên ổng đi nè ông đi mắc cười không <laughs> Đấy à, cũng là một chúa màu trắng con này có hai là hai màu nha màu trắng và màu vàng wow wow wow Có đồ chơi khác nữa nha wow Bắn tiếp con wow con vịt nó bơi nè nó chạy bằng cái này là hàng hộp hộp 12 con